Cửa áo xanh biến hình Hả? Cái gì? <laughs> trời ơi trời Trời đâu ra cái video trẻ trâu dưới vậy trời <laughs> Trời ơi Thời đại nào mà còn làm mấy cái clip này nữa Cái gì mà khứa áo xanh gì quê mùa quá Trời ơi giờ người ta là khứa áo đỏ rồi Ai khứa áo xanh nữa trời Hay cứ dù từ và lẹt quen lên em ơi Dù là không yêu hương tôi sao nước mắt cứ rơi ơi phóng cận gì khứa áo xanh biến hình tên tên tên tên trai quá trời ơi tóc mái kìa áo xanh kìa đúng là khứa áo xanh rồi trời ơi tôi hâm mộ dễ sợ luôn không có trai luôn á phong sammy à bà thấy bà thấy tôi biến thành đứa áo xanh nhìn có đẹp trai không à, à, à, à, à. trời ơi đẹp trai quá trời đất luôn rồi để, để đứng yên tôi selfie vài tấm tôi treo đầu giường quay trời ơi ngủ ngon gần chết rồi trời ơi sao mà bình tĩnh Đó. bình tĩnh cứ từ từ một tí nữa ừ. phong sẽ quay tiktok chung với sam đó giờ phong biến hình thành khứa áo xanh rồi trời mấy bạn nhìn nè cái tay cái chân của mình nó dài thòn lòn mà nó nó ốm nhôm nhắc luôn trời đây là body mà tôi mong muốn để bạn đó trời ơi quá là ngầu luôn hey, mấy bạn thấy uh, các bạn thấy mình biến hình khứa áo xanh như thế nào các bạn thấy đẹp hay không nhớ bình luận xuống cho mình biết nha chứ mình là mình thấy mình biến hình khứa áo xanh hơi bị xịn luôn các bạn ơi ui thấy vậy trời ơi khứa xanh là biết chạy đó nha ông chạy nhanh không chạy nhanh ơi tất nhiên rồi coi tôi nè hãy cứ vô từ ờ. hòa lạc quán lên em ơi dù hòa không biết hương ờ. tôi sao nước mắt cứ rơi đúng trẻ trâu thôi á trẻ à. trâu quá trời luôn trẻ trâu mọi người mọi người nhanh nhanh nhanh ra nhanh ra ủa mọi người nói chuyện gì mọi người khứa khứa ngoài đời thứ áo xanh ngoài rồi ủa gì vậy mọi người ủa gì à, vậy à, à, không ngờ mọi người cũng nhận ra tôi sao đúng vậy xin tự giới thiệu mọi người tôi chính là khứa áo xanh phiên bản minecraft đẹp trai chưa đẹp trai chưa ủa, ủa, này giọng này giọng không cận mà bạn ờ thì tôi nè chào mọi người đây là phong cận đẹp trai khứa áo xanh phong ơi sao em lại tự hào quá vậy mọi người đang bảo nó chạy trâu lắm luôn chạy trâu lắm hả phong cái, cái cái bộ đồ này cái bộ đồ này phong mặc là phong hay mặc để quay tiết tiết tiktok nè mọi người hàng gì hồi nãy giờ mình cứ thấy nó chảy trâu thế nào á ừ, à, trên điện thoại còn luôn nè trên điện thoại còn luôn nè ê ê nè nè nè Nè mấy người kia mấy người đừng có xem thường tôi nha Mọi mọi người không biết rằng là khứa áo xanh bây giờ đang hơi bị hot trên tiktok mà Tôi là hôm nay là tôi cosplay thành khứa áo xanh ở Sammy Khang tôi đẹp trai Tóc mái đồ kiểu là Phong ơi Phong biết tại sao vì nó xấu nó xấu mà đã xấu đau xấu đớn xấu một cách người ta không chấp nhận được nên là người ta mới nó mới hot á chứ không phải là ủa ủa ủa nè nè đừng có nói vậy nha riêng em á là em thấy khứa áo xanh hơi bị đẹp trai luôn á đã cao nè còn ốm nữa trời còn để tóc mái nhìn như là mấy mấy anh gọi là hot boy vậy á trời nhìn cái tóc là trời ơi ngầu đẹp đẹp đẹp đẹp chỗ nào cho chị cái coi nói thiệt với bạn luôn á là bạn nên gọi là dẹp cái bờ rồi đi bạn ừ. để vậy đó là nó nó mất ờ, thẩm mỹ của làng mình lắm người ta đi ngang người ta nhìn người ta đánh giá đừng ngại đó mẹ ơi ơi ơi nè được rồi bây giờ nè em nói mọi người nghe nè nếu như mọi người không tin rằng là em là người có sức mạnh đặc biệt á thì ngay bây giờ mấy bạn fan à mấy bạn hãy nhấn vào trong nút đăng ký và nhấn vào nút like ủng hộ cho mình để mình có thể chịu hồi được những sức mạnh đặc biệt trong minecraft nào mấy bạn có 3 giây để nhấn vào nút like và đăng ký nha ok ba hai một Trời ơi cảm ơn mấy bạn nhiều Giờ mấy bạn của mình đã được tiếp thêm sức mạnh rồi Cảm ơn mấy bạn Bây giờ nè trong ba người có ai dám ra đây thi đấu với tôi không Mấy người chơi tôi xấu chơi tôi trẻ trâu Vậy có ai dám thi đấu với tôi không hả Trời ờ, ơi Nêm ơn nêm ơn nêm ơn Người đó Rồi để em để em chị ơi mấy cái việc này nó nhỏ lắm không cần uh, chị để tâm đâu ừ để mình nè bạn ừ à yên tâm yên tâm đi sammy khứa áo xanh sẽ làm cho sam tự hào mấy cái người này mấy người dám xem thường tôi <laughs> mấy người dám xem thường tôi đúng không sammy quay clip lại đăng lên tiktok nha sam à. bằng chứng nè để quay ai thắng này. môi môi môi chị cầm cái clip này chị cầm cái điện thoại này rồi ok chuẩn bị ba hai một quay xin chào các bạn hôm nay tôi sẽ đại chiến với khứa áo xanh tôi sẽ biến khứa áo xanh trở thành khứa áo xanh cỏ ok à ok ghê ghê ghê coi ok mọi người hôm nay tôi là phong cận khứa áo xanh còn kế bên tôi chính là khứa áo đỏ cairon hôm nay á là tôi sẽ cho cairon chảy máu mũi màu đỏ luôn ui ghê dạ. không ngầu không trời ơi bạn tự tin đó được vậy để coi ai hơn ai nè bây giờ á các bạn nha mình sẽ cùng với cây Ron hai đứa mình sẽ thi đấu với nhau để xem coi liệu rằng là khứa áo đỏ cây Ron và khứa áo xanh không cận ai mạnh hơn <laughs> mấy người dám xem thường tôi ok được rồi chúng ta cùng nhau thi đấu thế nào let's go hãy cứ dù từ à, lạc quan anh em ơi dù à không yêu thương tôi sao nước mắt cứ rơi yeah, yeah, yeah, <laughs> Không, xanh phong cần cái gì Bạn sẽ không thể nào thắng được mình đâu Cái đó nè Bạn tưởng ra bạn cầm hai cái kiếm ở trên tay Vậy là mình sợ bạn sao Không có chuyện đó đâu Có giỏi nhà dưới đây Mình nói bạn biết Mình là khứa xanh Mình không sợ ai đâu Cửa áo xanh á trời ơi giỏi gáy trên tót tót rồi đôi Còn bây giờ nhìn nè, đó để chờ Bạn thấy mình múa võ thật chưa Đó, chơi thật ngoài đời nó phải vậy nè À, múa hả, à. múa hả, được rồi, vậy nhau vô chua chua chua còn bây giờ thì hãy xem ở đây chua đi cả cửa sao lại là một cái gì ha, ha, ha, ha. bày đặt múa hả bạn múa kiếm kiểu nào cũng sẽ thua Ủa? súng thôi Ủa, đi chơi ăn chén kìa trời ơi sao tự nhiên vô đây cầm kiếm mà mày cầm súng ủa tính ra là luật chơi á là cầu là dùng kiếm hay dùng súng đâu ủa tính ra tự nhiên bạn dùng kiếm làm gì mình cứ súng thì mình dùng súng thôi đúng không trọng tài đúng không trọng tài Ôi, Phong cần mày đến khiếu xanh mày đến I love you. Ôi, không, không, không, không, phản đối, phản đối, phản đối. Ủa, phản đối gì? Không phải chơi công bằng, phải chơi công bằng. Ủa gì kỳ vậy rõ Ủa, ràng người ta chơi đúng luật rồi là là đâu có kêu ấy đâu là ờ, đúng rồi, đúng rồi đầu ờ, kêu là đấu tay đôi là phải dùng tay với ca dùng kiếm mà cũng ăn gian rồi ờ à, đúng rồi Ờ à, được rồi bây giờ nếu như mọi người không chịu đúng không Ok tôi quyết định là trận này không tính luôn Bây giờ chúng ta đến màn thi tiếp theo nè Màn thi khác nè Rồi ok để xem coi ai biết hơn ai cái đó chịu không Chơi luôn bạn mình phải gọi là đấu lại một trận công bằng ok Trời ơi vậy mà cũng mày đặt múa Thôi được rồi múa kiếm với chúng tôi hả Được rồi ok chúng ta cùng nhau đến với trận thi đấu thứ hai nào liệt go Rồi ok bạn ơi bây giờ thì sẽ là trận đấu thứ hai giữa khứa áo xanh và Kai on TV á bạn Để coi ai thắng nè <laughs> Hồi nãy cay không phục mình đó bạn bạn ạ à. ok ủa mà cuộc thi nè cuộc thi gì mà tự nhiên đưa cho em cái cúp gì vậy rô ủa làm cuộc thi gì ạ à? Rồi, cuộc thi ngày của chúng ta đó chính là ai tìm kim cương nhanh hơn chỉ là người chiến thắng. À, trời ơi. Tưởng cuộc thi gì? á, Dễ quá là dễ là gì? Đi tìm kim cương. Đúng Ôi, rồi, tìm kim cương. Trời ơi, em đâu có biết đi tìm kim cương đâu không, Chị Trang thử thách gì khó vậy? Bởi vậy cái chị em mình Cái này em làm được đâu. Em làm được. Trời ơi, ơi, có mỗi cái việc mà tìm kim cương thôi mà cay cũng sợ nữa Vậy là thua rồi cay ơi, thôi thôi thua rồi Em có cay, em có cay, thôi <laughs> em đi ra đi Đổi đổi thí sinh, đổi thí sinh Hả vậy? Đổi thí sinh hả? Wow Ồ, vậy là bây giờ Camu sẽ đấu với em đúng không? chứ còn gì nữa khứa áo xanh làm sao mà bằng khứa áo xanh làm, ờ, ờ, ờ, làm sao bằng đứa áo lục được à <laughs> ok được được vậy thì bây giờ ca mui sẽ thay thế kairon đấu với mình nha các bạn nha hồi nãy đấu với kairon mình thắng kairon nè giờ để coi mình đấu với ca mui nè ca mui cũng xem thường mình lắm mấy bạn ơi bảo là khứa áo xanh không có mạnh ok được để xem coi ai hơn ai nè quên nữa bạn ơi mấy bạn ngay lúc này nếu như bạn nào mà đã nhấn like rồi và nhấn đăng ký rồi thì không cần nữa còn bạn nào mà chưa nhấn like chưa nhấn đăng ký hãy nhấn like và đăng ký đi đi để tiếp cho mình thêm sức mạnh để mình thắng cuộc thi đào kim cương này với Camui nha ok các bạn nhớ nhấn like nha bạn nhấn like chưa nhấn like rồi đúng không rồi ok tiếp tục nào à, được rồi bây giờ à, em sẽ đấu chung với Camui thì bây giờ à, nhiệm vụ là tìm kim cương thôi đúng không đúng rồi được rồi vậy thì bây giờ ai đếm bắt đầu đi bọn em bắt đầu tìm nè ai đây đây đây chuẩn bị nè cuộc thi chi tìm kim cương của áo xanh với chị cứu lục ba Ủa? em lại vinh quang cho đất nhà cho đất nước đi mui ơi Ủa ca mui chạy đâu? xa dữ vậy trời à, <laughs> Tôi không cần đi đâu xa hết Tôi chỉ cần đứng ở đây thôi là tôi thắng rồi bạn ơi Hả? Bởi vì sao chắc chắn rồi bởi vì hồi nãy mấy bạn đã nhấn like cho nên là mình đã có cách đã được tiếp thêm sức mạnh rồi hãy xem mình đây sức mạnh của khứa áo xanh ba hai một hãy cha một chiêu tên tên tên. ten đó mấy bạn ơi bạn thấy gì chưa <laughs> Đây chính là sức mạnh của khứa áo xanh đó bạn <laughs> Mấy cái người phàm như mấy người làm sao mà thấy được Chỉ có khứa áo xanh như tôi mới thấy được thôi Mấy bạn fan đang xem video bạn cũng thấy mà đúng không Thế giới của mình nó đã biến thành trong suốt nè bạn ơi Mình có thể nhìn xuống ở bên dưới Mình có thể thấy được ở bên dưới lòng đất của chúng ta có cái gì ở bên dưới Ví dụ như bên này nè Đó mình thấy có cục sắt với cục than ở bên dưới kìa bạn Đó vậy là coi như là mình sẽ dễ dàng tìm ra kim cương rồi <laughs> Cả mui kỳ này thua mình chắc rồi à, Mui ơi à, Mui kiếm à, kim cương được chưa nhỉ Mui kiếm được gì kim cương nào chưa nhỉ hả sắp sắp rồi sắp rồi đang chui xuống đang chui xuống em Anh tin ơi. chị sẽ làm được em sắp tin chị sẽ làm được ok được vậy tới lượt tôi nè tôi đào xuống tôi đào xuống trời ơi sức mạnh của phương áo xanh đào hơi bị nhanh luôn ok tôi sẽ nhìn qua nhìn lại coi chỗ nào có kim cương nè chỗ nào kim cương ui đấy thấy rồi trời bạn ơi mình có thể nhìn xuyên lòng đất cho nên là mình dễ dàng thấy kim cương các bạn ơi ok đào qua đào qua đào qua trời ơi mình đào hơi bị nhanh luôn nha các bạn nha đó đào qua đè đào qua đè trời ơi mui ơi bây giờ chị đào bao nhiêu mà không thấy luôn á à mui ơi em nghĩ là chắc là em ờ, chắc là em thắng rồi mui à em tìm thấy kim cương rồi à. mui ơi dễ sao em thấy không lừa ủa gì phải không ủa gì vậy cứa xanh tìm được rồi hả ờ tôi chui xuống lòng đất nè không tin mọi người không tin mọi người chui xuống cái chỗ mà hồi nãy tôi mới đào đi rồi xuống dưới đây với tôi nè cho mọi người xem thử trời ơi mọi người là không tin các bạn ơi Ây, trời ơi là trời xuống đây xuống đây xuống đây qua đây nè qua đây nè xuống đang xuống bạn ơi đang xuống bạn ơi làm sao mà kiếm được trời ơi sao nhanh quá vậy à à à Tẩy gì chưa kim cương nè kim cương nè vậy à, tôi xin phép là tôi thắng nha ôi người này cố chấp ghê các bạn ơi thôi không có tin thì cũng phải tin thôi tại vì tôi cũng đã thắng rồi vậy là coi như là một không nghiêng về đội của phong cận áo xanh à, à, à, à, à, Yeah. còn ai muốn thi không à, Kairon thi xong rồi nè Camui cũng thi xong rồi nè vậy rồi có muốn thi với em không rồi à. anh phải sử dụng khả năng của chơi, mình rô chơi với sợ vậy ok được vậy thì bây giờ ừ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cuộc thi giữa Phong Cận và Siro Này, ok bạn ơi, bây giờ sẽ là ừ. màn gọi là solo giữa Phong Cận áo xanh và Siro official nha bạn nha Ủa mà khoe từ Hồi nãy em nhớ là bọn mình đã thi solo đánh nhau PvP rồi mà sao bây giờ mọi người lại quăng cho em cái kiếm nó vậy? Ủa đừng à, nói đánh à, nhau nữa nha. PvP rồi mà giờ PvP nữa hả cãi? Vô, từ từ bình tĩnh trời ơi. Hồi nãy PvP nhưng mà khứa xanh anh Giang. Ủa bây giờ á chúng ta PvP lại tại vì Su biết sao không? Go là người giỏi PvP nhất mà. Khứa xanh đúng rồi. Bây, bây giờ là chốt cả luôn là sử dụng vũ khí nào này không được phép làm gì này. Đó. Đấy, đúng rồi, chơi cân bằng mà nói ờ. về ờ. nha Hương của tôi không bao giờ chơi gian của mấy người gà thôi Đúng rồi Sammy nói đúng nè Sammy nói đúng nè Tại mấy người gà thôi <laughs> Thôi được rồi Vậy bây giờ nếu như mọi người vẫn muốn bbb tiếp á Ok tôi chấp nhận luôn Rồi nhưng mà rô rồi à, rô dùng bằng kiếm kim cương luôn hả Trời chơi kiếm kim cương luôn chứ trời nói quán bbb không ngán một ai đâu Ờ chết rồi, mấy bạn ơi Thôi xong mình rồi Ông Siro là ông hơi bị mạnh luôn á Ông bbb cực kỳ giỏi luôn á bạn ờ, Bây giờ làm sao mình thắng được ta à không sao mình là khứa áo xanh mà cái gì mình làm không được ở trong minecraft được rồi vậy thì bây giờ thế này nha ừ, như thế này đi à, siro sẽ à, dùng bằng kiếm kim cương thì em cũng sẽ dùng bằng kiếm kim cương luôn vậy là bây giờ là chỉ được dùng kiếm kim cương thôi đúng không đúng rồi được, vậy thì hãy xem em đây Em chỉ dùng kiếm kim cương thôi chứ em không dùng bằng kiếm gì khác ở nhà Coi nè ba hai một Sức mạnh của cửa áo xanh Hồn biến cùng chiêu Tên tên tên tên này Chơi cái kiếm bự hơn Mình cứu xanh luôn Chơi kiếm kỳ vậy Ủa tính ra <laughs> Tính ra mọi người yêu cầu là chỉ được sử dụng kiếm Thì em sử dụng bằng kiếm kim cương nè Có khác gì đâu Đúng không Phong ơi tưởng tượng Phong ơi Ông chém là bay đầu Đứng xa xa cho nè Nó đứng xa xa vô Đó Sao ờ, ờ, Đó đó đó ờ. thôi Ê go go go Đó nghe nè kiếm này nó nặng lắm cứ áo xanh nó đánh không nổi đâu mình cần cái này lợi thế hơn bạn à làm gì được đâu Bạn à bạn sai rồi Tôi biết là cái kiếm này nặng cho nên các bạn hãy nhìn hai cái tay của tôi đi Cái tay của tôi hơi bị cơ bắp luôn nha Trời ơi trời Như này nữa nó to lắm đúng vậy Bây giờ nè Tôi chấp một lần ba người luôn Một mình tôi thôi Đó mọi người lấy kiếm đi Tôi là chúa à. áo xanh mà Thôi Thôi chị, chị, chị, chị đừng cổ vũ Chị đừng cổ vũ được không Chứ còn động ờ. vào cái áo xanh kia ờ. nó sợ ờ. Trời luôn Khứa áo xanh Hai người luôn nè Ok rồi Vậy thì nhậu vô Một mình cứ áo xanh chắc lên nhào vô đổ lên, hãy xem đây cài đòn xử cài đòn trước nè còn siro siro nè siro căng rồi nè chị không không không chị không chị không đứng lại mui lại mui lại mui lại mui mui mui đứa mui chạy đâu cho thấy cái mui à muốn chạy đúng không Vậy là chị quên mất là sức mạnh của khó của khứa áo xanh là chạy nhanh rồi sao? Hỡi, sức mạnh chạy nhanh, khứa áo xanh chạy siêu nhanh. Hay cứ vô từ và lẹt quen lên em ơi Dù là không biết dạ. hương tôi sao nước mắt cứ ghê Mùi ơi em đổi thế nè Mùi ơi Mùi dạ. ơi dạ, Chạy đi chạy nè chạy nè chạy nè làm sao thắng được chị không thể nào sống được đấy chưa tôi nói ông ngầu mà thấy chưa quá là ngầu luôn tất cả những kẻ xem thường cứu áo xanh đều đã bị chừng trị mấy bạn thấy cây kiếm của mình ngầu của bạn ông ơi <laughs> gì ạ cây bị gì đó ủa cây bị gì ạ ông gửi kiếm đến cây luôn luôn kìa trời ủa hai ủa hai anh chị là ai vậy Trời ơi chết rồi bạn ơi, cái kiếm của mình to quá, mình gõ cay cái xong cay mất trí nhớ, cay lùng lại luôn bạn ơi. phải gõ thêm cái nữa. Ủa, mấy anh chị ơi. Ủa. Thôi, Sam ơi, tôi nghĩ là thôi mặc kệ cay đi Sam ơi, tôi thấy tội nghiệp cay đon quá. Thôi, tôi nghĩ là tôi chị ơi. Em đói quá. Em nhìn em ăn ơi. Thôi thôi thôi em em em đừng đi theo anh, em em đi đi, em đi đi. Ok bạn ơi, vậy là bây giờ mọi người đã chịu thua chưa? Hả, mọi người sợ tôi chưa? Ờ ông chơi rồi ờ, đúng không ơi, ông đừng đánh heo tim heo tim phải chiến nhớ bây giờ <laughs> ok bạn ơi vậy là coi như ngày hôm nay khứa áo xanh không cần tin đã giành chiến thắng và tất cả mọi người đã thua mình ha ha đã nói rồi mà đừng bao giờ xe gọi là khinh thường khứa áo xanh hiểu không hãy cứ bu từ và lạc quán lên em ơi đó <laughs> ok bạn ơi và mình nghĩ rằng là video này cũng đã rất là dài rồi cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây và cảm ơn các bạn rất là nhiều từ nãy giờ đã nhấn vào nút like like like like ủng hộ cho mình để tăng cho mình thêm sức mạnh của khứa áo xanh nha các bạn mình hơi bị mạnh luôn các bạn ơi ủa, ủa gì vậy ủa gì vậy ủa, ủa? ủa sao sammy ngồi xe lăn rồi <laughs> ủa gì vậy trời ơi à. trời ơi trời ơi ok bạn ơi và và nếu như bạn nào mà muốn mình còn làm thêm nhiều những video mới hay hơn về khứa áo xanh ở trong Minecraft nữa thì bạn hãy nhớ comment mình xuống bên dưới và nhấn nút like like like like like cái video này. Mình sẽ làm tiếp những video mới về khứa áo xanh trong Minecraft cho bạn xem tiếp nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Tạm biệt. Bye bye. <laughs> Bye bye. bye, bye. bye, bye. Are the king, hello team, hello team.